xin chào mọi người nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại Sơn TV Ngày hôm nay Sơn đang có mặt ở ờ, đền ông Hoàng Bảy Và hôm nay là ngày 17 tháng 7 Tức là ngày ờ, dỗ chính của lễ hội ông Hoàng Bảy các bạn ạ Và như các bạn quan sát thấy đây xung quanh Sơn thì ờ, rất là nhiều những ông ngựa rất là to Kiểu như là mọi người đi lễ và tiến dâng lên ông ông Bảy trong trong ngày lễ này các bạn và hôm nay thì Sơn ờ, sẽ ghi hình toàn bộ ở khu vực ờ, đền của, của ông Bảy nhá Và tất cả những cái trò chơi dân gian mọi thứ ở đây thì hôm nay mọi người ờ, ở trong các xã, các thôn cũng tổ chức các trò chơi và tham gia các trò chơi thì Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc và mọi cảnh để truyền tải cho mọi người xem nhé. Đây như các bạn xem này, à, du khách cũng như là mọi người cũng đang à, có rất là nhiều những cái mâm nễ để à, đi vào dâng ông ấy các bạn. Bây giờ thì Xuân đang à, ở khu vực à, mọi người đang à, tham gia một trò chơi gọi là trò chơi đẩy gậy các bạn. Thì đây là các cũng các xã và các thôn cũng đang các chị em đang chuẩn bị những trò chơi. Cũng khá là đông vui các bạn ạ. Đang phải có cân ở đây, cân lại. <laughs> như là hình như là đang có gì đó tranh lệch với ờ, cân nặng thì phải Nhắn tin là tất cả các vận động viên thi đấu ở đoạn khúc từ sau này tay thì đẩy gậy nhưng mà đầu thì đang nghĩ về anh Toàn chị nào cũng nghĩ về anh Toàn luôn Hai, lát chi anh, anh Toàn một trận đẩy gậy được không ạ Bây giờ chúng ta cùng ờ, chờ xem kết quả của hai ờ, chị em này như thế nào nhá. Vâng, em có được không? 52 kg. Chơi luôn. Xin đẩy với anh toàn một hiệp. Vâng, anh nói chơi luôn rồi. Vâng, rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Đã xong ờ, hiệp uh, thi đấu thứ nhất rồi. 15 tuổi chưa thể vượt qua được mức trưởng thành 21 tuổi. 18 cơm có lẽ là bạn gái kia đeo đôi giày kia cho nên là nó sẽ bị trơn với cả hai là cái nền à, đá này thì nó sẽ bị trơn hơn còn à, chị này thì đi chân đất này nên là độ ma sát có thể là chắc chắn hơn rất kịch tính rất kịch tính luôn cố lên cố lên là chị gái đã thắng hai set rồi Vâng, tới đón đó thì ban tổ chức chưa kịp gặp lại chị. Kim mời chung kết hàng cân 50 55 kg của nữ Lý Thị Duyên của Kim Sơn, Triệu Thị Phương của Nam Bọn. Và là thi đấu trận chung kết. Và đây là trận thi đấu cuối cùng của môn đẩy gậy. Chưa còn một trận giữa uh, à, bình luận viên và anh Toàn nữa. À vâng, trận giao hữu giữa Bùi Quang Chính của Trung tâm Văn hóa huyện Bảo Yên và anh Toàn của Tuyên Quan. Anh Toàn ơi, anh quá tuyệt vời và thể thao đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như anh anh quá tuyệt vời luôn xin cảm ơn anh chuẩn bị sẽ thi đấu của hai vận động viên khác những người hàng xóm đang thi các nội dung cẩn thận cứng cố lên cố lên tiếp tục xét thi đấu thứ hai rồi thôi cho con còn cái giải kim sơn lễ hết giải à ban tổ chức giải đẩy gậy sang Nam chuyển giải này về Kim Sơn chơi ờ. Đấy hết giải rồi Vâng cho em Ôi ai đang cho Kim Vâng xin mời anh Tuấn lại mà vua để thi đấu chặt là ra đúng không Xin mời anh Toàn nán lại luôn trong vòng tròn ạ Xin mời anh Toàn anh Trình Xin mời hai vận viên chúng ta ra thi đấu thật sau hữu ạ Anh ơi <laughs> bây giờ thì chúng ta cùng quan sát à, cuộc thi đấu giữa đoàn trọng tài và À, tay yếu thì là chống đây tay khỏe cầm đây đúng không? Trọng tài thi chống với cổ viên em theo biết là ở ngoài là cổ vũ cho anh hết rồi cô em cố gắng đây là trận giao hữu giữa mạnh thường quân đoàn của trương quang và bùi quang cẩn thận rách quần này anh ơi

Tiếp tục là trò chơi kéo co các bạn ạ Mọi người đang à, tập trung để chuẩn bị à, trò chơi kéo co Chuẩn bị bên nào là bên nào là con cọt đấy Vinh cho quả viên các con lùi ra Các con lùi ra đi ạ Chuẩn bị Vẫn chưa được Dừng Bắt đầu là kịch tính rất là căng thẳng ngửa lên ngửa lên em ơi 拜。拜 cho hai đôi cầm dây căng dây căng dây căng con căng con nhả dây thơm thơm thơm hai đôi chú ý Henry, nhà đây một du khách đang <laughs> bị ngó ngốp các bạn ạ bây giờ thì à, sơn sẽ di chuyển vào bên trong à, đền ông xem là bên trong này sẽ à, còn có những cái gì không các bạn nhé hiện tại thì rất là nhiều du khách họ đi lễ và thắp hương ở bên trong này nhé. như các bạn quan sát thấy thì du khách khá là đông mọi người đi lễ và đi tham gia lễ hội ở đây toàn người là người sang bên đây sang quan sát thấy hình như là các ờ, vãi đang làm lễ dân hương gì đó các bạn ông ấy cho con hỏi đây là đang các vãi đang làm lễ dân hương à ông không không đây là tế lễ à tế lễ tế ạ lễ. dạ tế lễ ờ, đây là tế hội nữ hội thế còn cứ nãy là nam tế nữ tế à. tế quan bây giờ là hội tế nữ là tế tiếp dạ, vâng vừa nãy là các ông tế rồi bây giờ là đến các bà đúng rồi dạ vâng đó, đấy, hai đội tế, tế dạ nam, vâng vâng con cảm ơn ông nhé đó như ờ, sơn ờ, vừa hỏi một ờ, ông ở đây thì đó là hai đội tế đội tế uh, lam thì cũng đã tế xong rồi và bây giờ đến các vãi các bạn ạ 好了嘛，那边这些都过去了。 Các bạn thân mến nhá, chắc có lẽ cái video này thì Sơn sẽ kết thúc ở đây thôi Bởi vì à, ngày hôm nay thì cũng là ngày à, rỗ của ông Bảy và cũng là ngày cuối cùng rồi Và bây giờ thì nó đã sang buổi chiều rồi Như các bạn quan sát thấy thì thời tiết ngày hôm nay thì rất là nắng nóng luôn Và mọi người thì cũng đang đi lễ và ra về rất là đông rồi Và bây giờ thì à, Sơn cũng đi về thôi mọi uh, chi tiết ở trong à, lễ hội à, ngày hôm nay thì uh, Sơn cũng đã ghi được lại rất là nhiều những hình ảnh để cho mọi người xem ở bên ngoài cũng như là bên trong. Và bây giờ thì chắc là Sơn cũng ra về thôi bởi vì thời tiết là quá <laughs> nắng nóng nên là rất là mệt rồi. Vậy uh, Sơn cảm ơn tất cả mọi người nhé. Bây giờ thì Sơn xin phép được kính chào quý vị các bạn. Bye bye.